Xin chào tất cả mọi người nha à, Hiện tại thì mình đang à, có mặt tại núi và Đen Tây Ninh à, Bây giờ là 8 giờ tối à, Hôm nay thì mình đi chung với à, một phái đoàn à, Có tầm khoảng 29-30 người nha Thì bây giờ là 8 giờ Nhưng mà mọi người nhìn thấy xung quanh á, Thì người còn rất là đông ha à, Đây cũng là những người đi chung với mình trước đó cũng là những người đi chung với mình thì à, hôm nay đến đây thì à, mình sẽ quay quay lại những cái à, hoạt động ban đêm à, để cho mọi người cùng xem ở trên núi bà có gì bây giờ là mọi người cũng đã tính rồi bây giờ mình sẽ mua mua vé để mình được đi lên núi luôn cáp thấy bên phải không rất đẹp đèn điện thì rất là sáng à, xa xa thấy không xa xa mọi người thấy à, có một cái à, cái trụ nó à, chớp liên tục luôn ở đây chính là cái đường đi vào cổng chính nè trung tâm đặc sản giờ thì ờ, cũng rất là nhộn nhịp ha Ôi, xin chào tất cả mọi người nhé à, hiện tại thì mình đang ở núi Bà Đen Tây Ninh à, đang à, đi bộ lên núi đó nhìn thấy bên tay trái không tòa nhà ừ. lớn không à, đó là chính là cái, à, cái đường đó. để lên cáp à, lên núi bà còn một đường là đi lên lên à, lên đỉnh ha bây giờ cái nhóm mình à, có một người đại diện đi mua mua vé à, do đó mọi người ngồi nơi đây để mà đợi nha biết rồi Và đây là khi mình đã mình đã mua vé xong bây giờ à, đang để 对吗？ đây chính là ờ, khuôn viên trên ờ, trên chùa bà bên đó nó kìa à, mọi người lên mới con chập ngơ ngác hết rồi à, mọi người thấy à, xa xa bên trái nó có thác nước không thì thấy mọi người đang à, rửa mặt vuốt tóc mình nghĩ à, chắc là sinh lọc à, con đường lên thì mọi người thấy à, cái cái bậc thang lên đó, nó rất là cao ở bên trong có thang máy luôn nha mọi người nếu mình đi mệt quá thì mình đi vào trong mình đi thang máy nha à, nhưng nhóm mình thì quyết định đi à, đi bộ chùa hang và bây giờ là đi lên đây chùa hang đi ờ, lên một đoạn là nó có một cái trạm dừng ha đây là chỗ dừng nè à, mình quay xuống mọi người thấy rồi rất là chóng mặt luôn nha rồi lên đến đây là đã mệt rồi đó ờ, cái này là đường vô chùa bà mọi người mệt quá nghĩ mệt đấy chưa mệt không chú đi xuống nó chú nhìn khó rồi nhìn lên nó đi không nổi nó ờ, mệt không mệt không ngồi đây nè mệt quá rồi à, mọi người điếc à anh hồn cái gói thuốc nằm đâu như này giờ anh mẹ em đâu bạn mẹ em lên sao kìa qua đây nè bó qua đây nè qua đây nè lên hơi mệt đó nha mọi người rồi bây giờ mình sẽ à, đi lên à, chùa nha lên chùa mọi người ơi

đây là cái hướng qua chùa Quan Âm nha ở trên đây thì hầu như là thờ các vị thần thôi nhé à, phật thì ít lắm người thấy không hiện tại thì à, có một cái hồ lô này mọi người thấy là người ta đang đun lửa à, khối nó lên như ngút luôn ha mình cũng không biết làm gì do lần đầu mình đến đây nha còn à, đứng trên này thì mình nhìn xuống thì mình thấy được cái cái cảnh mà à, mấy chiếc tàu cáp á, chạy đến à, đứng nơi đây thì thoáng mát lắm mọi người À, ở đây à, có một cái đường đi ra này ở đây thì à, mình, cũng mới đi lần đầu những vị thần nào không biết à, để mình đi vô đây xem thử bên trong này là có gì trong này à, xa xa thì mình à, thấy được ông Phúc ông Lộc và ông Thọ ha còn à, bên tay trái giống như mẹ xanh mẹ độ việc mình không không thấy rõ nhưng mà mình không thể nào đi vào trong sâu được nha mọi người à, bên trong có như đây không mình mình đi thì vẫn vào được nhưng mà giờ mình cầm máy quay đồ đó với ờ, quay ban đêm những cái ngóc ngách thì mình ờ, không thể nào đi vào đó ờ, quay được mọi người thông cảm nên mọi người thấy mọi người mình ngủ không à, có một số người nằm ngủ mình thấy cái mâm cả lễ Ừ, mọi người cũng xã đi quay những cái cảnh trong chùa thôi có những chỗ là quay trực tiếp được có những chỗ là không thể nào quay được mọi người à, quay về thì cũng không làm được nhé. thì à, đây chính là cái thực tế của mình à, người thấy những có bán hàng ha. đâu? Ở bên kia. Ở đang có đâu? mà. Không. Dạ. đi, đi. Đi đi. Đi đi lên đây ta không cho quay hay gì. Nhớ là vậy. đây là một cái đường lên mà nó để là chùa bà mình nghĩ là về lên trên có gì nữa nhưng mà bây giờ mình nói không thể nào lên được và bây giờ à, mình đã xuống à, bậc thang rồi nha xuống khỏi chùa bà và mình đang đi qua một cái hướng bên tay phải nha. À, mình cũng mới đi lần đầu à, do đó có nhiều thứ mình cũng chưa có biết và bây giờ mình sẽ đi qua bên đây à, xem thử bên đây nó có cái gì à, mình sẽ quay lại tất cả cho mọi người xem à, cũng như cái cảnh vật xung quanh mọi người thấy bên đây vẫn có một cái hồ lô ha cũng vẫn lên khối mình nghĩ à, đây là một cái điện chính mình thấy à, mọi người à, có heo quay nè mình nghĩ nơi đây người ta trả lễ ha ừ, và mọi người nơi đây thì đang sinh lọc của của mẹ mọi người nhìn rất là tấp tấp nập luôn người lúc nào cũng đông cả và đây là gì đây Thành Công Đức xây dựng ở đây mọi người đang xin keo ừ, keo đây à, diệu trì địa mẫu chỉ đọc mình mới biết thôi chứ còn à, cái vấn đề không đọc hầu như là mình không biết nha mọi người có giá gì hết đi xin gì vô đó giá đây này điện mẫu đó rồi xin ờ, xin được đấy mai mốt mới có xin được rồi mình mai mốt mình trả đây nè hôm nay ta xin quá trời bên đây nè xin rồi xin rồi hả xin trả rồi ok hết rồi phải không ừ. à. xin cái được liền à. rồi đi được rồi à, đây là cái hướng đi à, mình thấy bên đây là như là có một cái ngôi chùa nha mọi người nhưng mà giờ khuya rồi tầm 10 giờ rồi do đó người ta đã đóng cửa rồi nha à, và mình sẽ à, quay xung quanh cho mọi người xem đây nha à, mọi người à, đang sinh lọc của à, mẹ quan âm nha à, mẹ quan âm được đặt ngay cái cổng chính luôn nha mọi người à, mình chỉ à, quay được xung quanh để cho mọi người xem thôi một cái chuông rất là lớn thì à, mọi người thấy là tầm 10 giờ rồi mà ờ, hầu như là còn ờ, tấp nập luôn rất là đông người điện bà linh sơn thánh mẫu à, nãy giờ là mình đi là cái chỗ trả lễ là điện bà linh sơn thánh mẫu à. mình không biết mình không có đọc mình không có biết và cái nơi đây mình xin cảnh báo với mọi người nha những người nào có căn và bị yếu tuyệt đối không qua cái khu này nha à, cái khu này à, rất là nguy hiểm nói về tâm linh thôi nha mọi người đừng nên đi qua cái chỗ này à, cũng đã có chuyện xảy ra nhưng mà mình không thể nào mình kể được cho mọi người ha mình không thể à, mình không thể nào mà kể à, cho mọi người hết được nhưng mà mình khuyên mọi người à, đừng đi đến đây à, nếu đi một mình thì đừng nên đi đây là nơi à, mình dừng chân tối nay nha ờ, thì à, mình đã kết thúc cái chuyến thăm à, chùa bà ở trên và sáng nay mình sẽ đi lên đỉnh à, đi cáp lên đỉnh và mình sẽ quay cho mọi người xem à, thì tối thì à, nhóm mình ngủ nơi đây thì khi đi đến đây thì mọi người nhớ đem theo mền ha để áo ấm mình thấy nó cũng hơi lạnh và mua một cái tấm bạc 50 ngàn tấm bạc như vậy đó nằm mọi người đang nằm đó là 50 ngàn tấm thì cái nơi mà mình cảnh báo mọi người đó, à, nếu mà có căng thì đừng nên đến đó. À, nó cũng đã xảy ra một chuyện ha do đó là mọi người à, nghe lời khuyên của mình thì đừng nên đi lên trên đó nếu mà đi một mình á, thì đừng nên à, đi vào đó giờ này thì à, rất là yên tĩnh luôn mọi người à, bây giờ thì à, tầm độ 5 giờ 5 giờ sáng 5 giờ sáng thì mọi người thấy là đã ship hàng để à, à thì à, một số thì đi lên à, núi Bà, một số thì lên đỉnh. Còn nhóm mình thì à, sáng nay à, sẽ đi vào đỉnh ha. lên đỉnh. À, thì đây là tầm 6 giờ nha mọi người. xung quanh thì sương mù rất là nhiều, mây sương mù à, nhìn rất là đẹp. Rất là thơ mộng luôn mọi người mới có ờ, tầm hơn 6 giờ thôi và bây giờ ờ, mình sẽ đi lên ờ, trên đỉnh nha mọi người cáp rạng đi lên trên đỉnh nha mọi người thì à, ở đây là đi theo hộ gia đình mỗi một cái à, cáp như vậy thì mình sẽ đi theo gia đình thôi à, tại vì à, đang dịch bệnh đó. hôm qua lên thì nó ban đêm à, do đó là không có thấy gì hết để à, ban ngày này thì mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem à, mọi cảnh cái xung quanh nó rất là đẹp tiếc là đêm hôm mình không quay được ha và bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem